Thứ nhất, tác dụng của dòng xoay chiều chúng ta thử xem là dòng xoay chiều có tác dụng nhiệt hay không. Thì hiển nhiên chúng ta đều biết dòng điện xoay chiều khi chạy trên một dây dẫn có điện trở khác không thì đều có tác dụng nhiệt và tuân theo định luật Joule-Lenser và chúng ta đã học ở phần trước. Tương tự như vậy, đấy là dòng một chiều, dòng xoay chiều cũng có tác dụng tương tự y hệt. Bằng chứng đó là tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều đã được sử dụng trong các dụng cụ trong nhà chúng ta, ví dụ ấm điện, ví dụ nồi cơm điện ví dụ bàn là à, và còn nhiều ứng dụng khác ví dụ như là uh, nhiệt chạy qua một cái đèn sấy tóc chẳng hạn nó có thể đốt và nó nóng sáng lên rồi vân vân và vân vân uh, tác dụng thứ hai tác dụng này hoàn toàn có ở dòng một chiều dòng một chiều còn có tác dụng quang chúng ta thử xem dòng xoay chiều có tác dụng quang hay không thì chúng ta đều thấy rằng các dụng cụ trong nhà chúng ta hiện tại đang sử dụng với dòng xoay chiều ví dụ như đèn ống chẳng hạn đèn ống chẳng hạn hoàn toàn là có tác dụng quang vậy hoặc là đèn sợi đốt chẳng hạn thì nó cũng có tác dụng quang vậy thì đối với dòng điện xoay chiều thì khi sử dụng nó hoàn toàn có tác dụng là tác dụng quang tác dụng tiếp theo là tác dụng từ chúng ta đã biết ở phần trước đó là khi cho dòng một chiều chạy qua một cuộn dây và đặc biệt nếu ta có thêm lõi thép ở phía trong thì dòng điện một chiều gây ra tác dụng từ dòng điện xoay chiều có tác dụng từ hay không thì